Những ai dễ mắc bệnh yếu sinh lý nhất. Mặc dù yếu sinh lý là bệnh phổ biến thường gặp nhưng không phải ai cũng mắc phải. Những đối tượng nam giới dễ mắc phải yếu sinh lý nếu có những thói quen sau. Thói quen sinh hoạt không khoa học, những nam giới có đời sống tình dục phong phú, quan hệ tình dục với nhiều đối tượng bạn tình khác nhau và tần suất quan hệ nhiều lần, không khoa học. Thủ dâm, những nam giới có thói quen và lạm dụng thủ dâm, trong thời gian dài sẽ làm gia tăng các vấn đề về sinh lý, Nam giới bước vào độ tuổi trung niên, vấn đề tuổi tác gắn liền với sự lão hóa của cơ thể, sự suy giảm của các bộ phận chức năng, đặc biệt là dễ gây ra các rối loạn chức năng sinh lý. Thói quen xấu, nam giới thường xuyên sử dụng các chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá, đây đều là những chất gây ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn máu đến dương vật và hệ thần kinh trung ương, gây ra các triệu chứng của bệnh yếu sinh lý, mắc các bệnh lý, nam giới mắc các bệnh lý mãn tính như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, đặc biệt là những người đang sử dụng các loại thuốc điều trị các bệnh lý này. Chế độ ăn uống, những nam giới có chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, ít vận động, béo phì hoặc thiếu chất cũng rất dễ bị mắc yếu sinh lý. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.